và lô tô kép ngày hôm nay thì không có một lô tô nào nổ về chúng ta anh em ạ à. rất chi là ít phải không anh em và cũng xin chúc mừng những anh em ngày hôm nay đã chiến thắng con ba càng 424 và những đầu lô tô một nháy hai nháy anh em ạ à. Vâng và ngày hôm qua thì đội ngũ giải mã con số đã bắt cho anh em trên diễn đàn công khai con độc thủ lô 74 lót 47 phải không anh em